Xin chào các bạn Cuộc sống tất bật với nhiều lo toan và thao khát Nhưng đôi lúc ta cũng nên để tâm hồn lắng động lại Và cảm nhận những câu chuyện hay và ý nghĩa về cuộc sống Để ta nhận ra những gì mình thiếu sót Những điều bổ ích mà mình đã bỏ qua trên những bước đi vội vã Và câu chuyện bắt đầu từ ly cà phê mỗi khi bạn bè hay người thân gặp tôi để tâm sự về những khó khăn hàng ngày của họ tôi đều khuyên họ hãy tập uống một ly cà phê theo cách khác ngày thường hãy uống thật chậm rãi mới nghe có vẻ khôi hài nhưng thật khi người ta chạm vào hơi thở gần nhất phút giây hiện tại của đời sống bằng tốc độ chậm vừa người ta sẽ cảm nhận hạnh phúc một cách chân thực thực như vậy vị cà phê có chút đắng ngậm ngùi mà lại êm ái lắng động xen giữa màu vàng đen óng ánh là những bọt màu vàng ánh kim cà phê là một ví dụ điển hình của công cụ làm người ta hạnh phúc và trở nên tinh tế trong những cảm nhận của đời thường vì sao ư vì nó kích thích mọi giác quan của con người trong nỗ lực tự pha và uống ly cà phê của mình cứ thử tưởng tượng mọi thứ bắt đầu trong gian bếp dù chật hẹp cách mấy cũng đủ đem một ấm nhỏ nước sôi để mọi thứ được bắt đầu